Khán giả liên tục đẩy thuyền Anh Vũ. Thu Quỳnh của Hương Vị Tình Thân, người trong cuộc chính thức lên tiếng. Vì kết hợp với nhau rất an ý trong Hương Vị Tình Thân, Thu Quỳnh và anh Vũ liên tục được khán giả đẩy thuyền. Mới đây, nữ diễn viên chính đã chính thức lên tiếng về chuyện này. Ngoài cặp đôi Phương Oanh và Mạnh Trường, sự quan tâm của khán giả dành cho cặp đôi anh Vũ và Thu Quỳnh cũng không hề nhỏ. Nếu như anh Vũ vào vai Hoàng Huy, một người chồng mẫu mực, một người còn hiếu thảo, một người em trai rất thương anh, rất biết quan tâm mọi thành viên trong gia đình, thì vợ của anh là Khánh Thi lại khác hẳn hoàn toàn. Khánh Thi tìm mọi cách để bước chân vào nhà họ Hoàng làm dâu và luôn ấp ủ kế hoạch nắm toàn quyền công ty nhà chồng. Bởi vậy, Khán giả khi xem phim luôn muốn cô phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Đến thời điểm hiện tại, khi bộ phim đã đi đến hồi kết, chuyện tình cảm của Huy và Thi vẫn là một ẩn số. Liệu Huy có tha thứ cho tất cả những tội lỗi của vợ? Liệu Huy và Thi có cái kết viên mãn sao vào sóng gió không? Khác với những tình tiết gây cấn trên phim, ngoài đời, anh Vũ và Thu Quỳnh lại được khán giả đẩy thuyền, rất nhiệt tình, bởi cả hai diễn viên đều có mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Mới đây Thu Quỳnh cũng mới đăng bức ảnh chụp cùng người tình màn ảnh lên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Đáng chú ý, khi đăng bức ảnh tình tứ bên anh Vũ, nữ diễn viên còn viết, người này, mỗi khi nghe mình than thở, luôn nói với mình những triết lý, mình vân vân cơ mà chẳng hiểu lắm, thôi thì có người chịu nghe mình nói là vui rồi. Bên cạnh việc khen ngợi ngoại hình của hai diễn viên, thì khán giả nhanh trí đẩy thuyền, mong cả hai, phim giả tình thật và có cái kết đẹp ở ngoài đời. Trên thực tế, cả Thu Quỳnh và anh Vũ vẫn đang trong tình trạng độc thân, nên đến với nhau là điều dễ hiểu khi khán giả rất tích cực để ghép đôi thì Thu Quỳnh lại bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ này. Cô khẳng định, mình và anh Vũ chỉ là bạn, thuyền này chỉ để làm cảnh thôi. Đấy là chìm đó nha, thậm chí các fan còn đề nghị Thu Quỳnh và anh Vũ yêu nhau luôn ngay sau khi hương vị tình thân kết thúc. Nhưng nữ diễn viên cũng nhanh chóng từ chối, dù người đẹp sinh năm 1988 khẳng định không thể đến với anh Vũ nhưng không ít fan của bộ phim này vẫn mong cả hai mở lòng với nhau, bởi thực sự họ rất đẹp đôi. Sau khi kết hôn với Sát, Long, Nam đã có những sự thay đổi về phong cách ăn mặc một cách rõ ràng, phù hợp với vai trò con dâu hào môn. Sau khi kết hôn, Nam Vương Oanh đã có bước chuyển mình về phong cách ăn mặc. Không còn là những hình ảnh với phong cách bụi phổi, cá tính, Nam dần xây dựng style thành lịch, sang trọng để phù hợp với vai trò con dâu của gia đình giàu có. Vợ tổng giám đốc Sau đám cưới, khán giả thấy Nam biến thành cô gái đầm thắm với mái tóc dài buộc nửa dịu dàng, váy áo điệu đà. Không còn hình ảnh của cô gái với cá tính mạnh mẽ, phong cách bụi bặm. Bên cạnh đó, để phù hợp với hình tượng con dâu hào môn, Nam không quên kết hợp sử dụng thêm các phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ, để hoàn thiện phong cách. Hai vị phối quần jean, bộ tì thấp cổ và loạt áo ghi lê đủ mạo như trước. Tủ đồ của nhân vật nam đã đa dạng hơn hẳn. Cô đã chuyển sang loạt váy áo nữ tính, với những màu sắc vui tươi, kiểu dáng trẻ trung quạt sang trọng. Cô phối áo vàng, chân váy lụa cùng túi sách hàng hiệu. Mẫu váy bút chì kết hợp cùng áo có chi tiết tai bồng giúp tồn vóc dáng cho người diện Cách phối quần áo và phụ kiện cũng có sự hòa hợp hơn khi cô chọn mẫu túi cùng hệ màu với trang phục. Cách phối đồ này có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên ở ngoài đời. Ngoài những tông trung tính, Nam cũng chuộng đồ mang màu sắc tươi sáng để giúp tạo hình nhân vật mang vẻ trẻ trung, năng động. Màu hồng cam thường được cô làng xề. Tông màu này thường kén người mặc vì không giúp tuần da, dễ khiến vẻ ngoài trong quê mùa nhưng nhờ nước da trắng. Nam vô cùng tự tin và nổi bật khi diện mẫu váy này. Bên cạnh những xét váy áo liền, Nam còn tích cực diện những bộ váy áo rời. Vẫn lịch sự, sang trọng đúng với tạo hình nhân vật, và góp phần giúp nâng tầm sắc vóc nàng dâu trông cao ráo, thon thả hơn. Không chỉ váy, Nam còn linh hoạt kết hợp với quần hay xét đồ. Bộ đồ phù hợp với môi trường công sở không đặc biệt, nhưng cách phối cùng dép cao gót mũi buông khiến vẻ ngoài của cô thêm sành điệu. Những bộ váy nhã nhặn, màu sắc nhẹ nhàng, dáng váy chữ A mềm mại được kết hợp cùng túi hiệu khiến tạo hình nhân vật được nâng cấp. Một hình ảnh sang trọng, nữ tính của con dâu trưởng nhà họ Hoàng Quý Phái, hợp mốt chẳng kém gì mẹ chồng hay cô em dâu Khánh Thi. Dù vậy, Phương Nam vẫn cho thấy nét giản dị khi trang điểm nhạc, tự nhiên. Trong những tập đã phát sóng, Phương Quanh cũng không ít lần mặc đẹp, và còn khiến cư dân mạng đổ xô nhau đi tìm mua những bộ váy cô đại diện. Thế mới thấy sự thăng hạng trong phong cách ăn mặc của cô đã khiến khán giả phải trầm trồ, thán phục như thế nào. Bên cạnh đó, trong những phân cảnh quay tại biệt thự nhà họ Hoàng, Nàng dâu trưởng cũng đã khéo léo chọn lựa những xét đồ mặt nhà toát lên sự nữ tính, nhưng không quá rườm rà. Phô trương Phong cách thời trang thay đổi cùng với kiểu phối hợp đồ. Phụ kiện đi kèm tinh tế đã giúp Phương Oanh khoe được thể hình đẹp khi lên hình. Nhờ đó mà càng về cuối phim, thì cô càng được khán giả yêu mến và khen ngợi nhiều hơn. Sự lột xác của nhân vật nam khiến nhiều khán giả mãn nhãn, Mong rằng cô sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và phát huy tối đa.